Vâng, xin chào quý vị các bạn ở đây với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy băm nghiền ngô đấy thì à, cũng à, do nhu cầu của bà con à, để mua vụ ngô muốn à, băm nghiền ngô để làm cám các thứ để làm thức ăn chăn nuôi cho gà vịt heo đấy thì à, đây thì tôi chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy à, băm nghiền ngô này nghiền bột ngô đấy cơ chế hoạt động nó sẽ bong lên bằng búa đây, đây là tôi sẽ quay qua xung quanh các bạn sản phẩm này đây đây là máy bong lên ngô này máy sẽ chạy motor 3 kg chạy vào dây cua chuyển động dây cua thì sau đây tôi đi chi tiết sản phẩm thì tổng thể con máy sẽ có màu xanh rất mắt mắt như thế này Đấy, motor sẽ đặt ngay trên bể luôn cậy luôn bốn chân chọi ra chữ A chọi ra đây thì à, nó sẽ có hai phần cơ bản là motor để dẫn động thứ hai là phần nghiền đấy phần nghiền sẽ được à, khớp với bằng những con ốc như thế này đấy đây tôi sẽ quay vào trên à, này là phếu này đấy, phếu sẽ vuông này nó kết nối với khung bằng bốn con ốc ở xung quanh bốn cạnh này đấy bốn con ốc để cố định cái phếu này lại đổ nguyên liệu vào ở ngay cái phếu này sẽ có cái tấm thép này để chúng ta dễ dàng di chuyển nới ra với cả tức là điều chỉnh cái lượng à, hạt ngô xuống điều chỉnh lượng nguyên liệu xuống con ốc này đấy chúng ta mở nới ra và đút ra đút vào đấy, để điều chỉnh cái lượng ngô xuống thế này còn ở dưới này là cái phần à, bụng nghiền này lát tôi sẽ mở ra các bạn xem đấy ở à, đây là cái trục của cái của, của khối đập bên trong đấy, nó sẽ chạy bằng hai vòng bi lớn như này P205 đấy. Vâng, đấy thì uh, máy uh, cái phần buồng này sẽ được kết nối vào chân máy bằng bốn ốc của bốn chân xoãi ra như này đấy dưới này là phiếu ra luôn đấy, phiếu ra cứ thế này chúng ta thể hướng xô hướng chậu hoặc hướng bì thế này đấy thì uh, cái ờ, buông đập này sẽ được mở ra có cái khóa đai bên này đây, đây này thì nó sẽ mở con nóc bên này này Đấy, để ta trực tiếp vệ sinh cũng như là uh, biết thêm chi tiết sản phẩm ở bên trong lát tôi sẽ mở cho các bạn xem Đấy. còn bên này là phần motor motor sẽ được bắt ngay ở trên cái chân đệm như này và có hai nóc hai nóc ra ngoài này để chúng ta sẽ tăng giảm dây thu loa chỗ này Đấy sử dụng lâu dài thời gian lâu dài dây loa sẽ bị nhão ra bị giãn ra vâng cần chỉnh tăng hóa đốc này đấy nó sẽ à, kéo motor ra ngoài và căng dây loa, tiếp tục sử dụng máy và tiết kiệm chi phí à, thay dây loa ban đầu đấy. còn đây phần motor 3 ký của máy đây à, thông tin phân phối trên này đấy. máy sẽ motor 3 ký 4 ngựa đấy. điện 220V, một tua 2009, tua nhanh motor damper dây đầu bóng khoảng 12 tháng đây cu loan dùng dây bẩn B ly bẩn B đây là B34 Đấy. Thì nó dẫn động dây loa như này rất chắc chắn dày dặn còn chân đế thì sẽ có hai chân chữ A chọn ra hai bên ở giữa sẽ có các hình V để hàn rằng nó lại như này Đấy. chân là V4 này còn thanh giữ là V3 này Đấy. chắc chắn dài dặn như này luôn máy thì ờ, hoạt động rất là đơn giản thôi thì ờ, motor chuyển động nó sẽ kéo lai chuyển động sang bên trục của một, một, một vô bên trong đấy búa sẽ đập nghiền vỡ những hạt ngô đấy rồi xong nó sẽ cắt sang vị sau đây tôi sẽ ờ, mở ra để các bạn à thêm những sản phẩm này đấy. thì khi chúng ta khi chúng ta sử dụng máy muốn vệ sinh hay là muốn tháo lóc thì cần mở lóc 17 ra đấy lên 17 mở ốc ra việc tháo lắp rất là đơn giản thôi mở ốc này ra Đấy, thì à, đây thì máy sẽ được ờ, mở ra hoàn toàn đấy. đấy bên trong nó sẽ nó sẽ hoạt động nghiền bằng búa đây, đây những thanh này thì nó sẽ đập vào hạt ngô ở dưới này nó có sàng đấy, sàng thế này nó sẽ ma sát sát hạt ngô vào đây thì ờ, chúng ta sẽ nghiền nghiền ra cám cám ngô đấy. ở xung quanh sàng sẽ có những thanh thép như thế này đấy nó lấy răng cái sàn này lại ép sang xuống đấy trong quá trình chúng ta thay thì rút ra đấy rút cái sàn này ra đấy và là tương tự khi lắp lại cũng thế ép nó xuống đấy nó sẽ ép chặt cái sàn này xuống cái dễ này nó về thanh này đấy, hai đầu hai thanh nó sẽ ép ép cái ép cái này xuống nó giữ cái sàn luôn đấy là đơn giản nguyên nó hơi đơn động rất đơn giản con mở ra đấy tương tự như này rút ra và thay sạc còn khi lắp sàng vào ngược lại ép vào đấy xong đấy, rất đơn giản như thế khi đóng lại thì ở trên này nó sẽ ép cái xuống ra ra xuống để cố định sàn ở trên này các bạn sẽ để nó giống tương tự như cái uh, tách hạt ngô ấy đấy nó sẽ làm những cái văn này để ngô đập vào đây đấy bạn có thể thấy này chất liệu sản phẩm rất là dày Đấy, rất là dày ở hai đầu có hai vùng pin để chuyển động êm hơn Đấy thì à, trên đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm máy nghiền à, hạt ngô nghiền cám ngô thì đây thì những cái dòng máy mà bà con ở xa đặt về thì tôi sẽ đóng gói như thế này chúng tôi sẽ tháo phếu ra và đóng này xong thân máy để, để giúp cho máy nó gọn hơn và sẽ giảm khi đỡ giảm khi ờ, sự móc méo trong phần đấy được đóng gói như này và sẽ ra cố thêm xốp bên ngoài thì sau đây tôi sẽ cắm máy lên cho các bạn ờ, xem hoạt động của máy như là cái máy à, nó cái bằng búa nó sẽ có độ ồn hơi ồn một chút nhưng nó không đáng kể Đấy, thì sau đây tôi sẽ cắm điện cho xem đây điện 220V các bạn đã xem video ai có nhu cầu muốn mua máy uh, nghiền hạt ngô nghiền cám ngô hoặc là máy ép cám viên máy tuốt đối mini những máy nông nghiệp máy thay gian chăn nuôi như thái thái chuối máy băm nghiền các thứ thì vui lòng đến liên hệ để máy cường linh địa chỉ số ba sáu tỉnh Hà Nam đóng bạc giá trị công chuyện qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chất sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn